buồn thì em đi nhậu mà vui thì em cũng nhậu cái gì? mà bình thường mà không có chuyện gì làm á thì em ờ, cũng nhậu dạ không bình thường không chuyện gì làm ở nhà ngủ rồi chứ nhậu làm gì <laughs> mềm cho em hỏi là anh có thích biển không tại vì em cũng giống như biển vậy đó ý là em nói là mình lòng mình rất rộng giống như biển hay là nét đẹp dạ giống không, như là em mặn em mặn nhưng mà cái này có ý nghĩa gì không hai tay anh ôm sương rồng rất đau <laughs> dạ không cái này thật sự không phải như cái lời bài hát à. em tặng anh nếu mà em tặng một cái cây hoa thì nó sẽ héo tàn trong năm 10 ngày còn em tặng cây xương rồng này thì nó sống hoài luôn á xin mời bạn nữ Thôi mời nhà trai luôn Dạ cháu là chú Quỳnh Linh Rồi ngồi đi em trai Bây giờ thì à, hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha Hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ của các bạn Một ngày chúng ta sẽ kết nối cái duyên, cái phận với nhau Mời à, gái giới thiệu về mình à, Em tự giới thiệu về em là về tên tuổi nè, nghề nghiệp nè Em tên là Hoàng Ngân, em học Đại học Kinh tế Ngoại thương Nhưng mà bây giờ em là diễn viên đến đây thì thật sự em không biết sau chương trình này thì em và bạn bạn đằng sau cái này có là gì của nhau hay không nhưng mà em chỉ mong là sau chương trình này em có thể nói với bạn là Người yêu ơi có biết em đã yêu anh rất nhiều Wow Chẳng cần những lý lẽ để nói lên câu tình yêu dường như không quan tâm nhưng em thật sự nhớ anh muốn được chở che cho em những đêm lạnh về em muốn nói em yêu anh rất wow ngay từ đầu tiên chúng ta thấy một sự lãng mạn của cặp đôi ngày hôm nay bạn trai nào bây giờ chưa giới thiệu gì hết mình hát luôn để gửi tặng đáp lại cái tình cảm của nhà gái luôn nào anh đã trải đủ sóng gió để có một tương lai em cũng không còn trẻ để hoài bắt đầu lại nếu thực sự đã quá rõ con tim mình thương ai sao không cho nó một cơ hội gối đầu bên bình yên lâu dài yeah yeah yeah <laughs> hay quá một sự à, gặp gỡ rất là thú vị nha rồi bây giờ mình giới thiệu tên tuổi đi em xin tự giới thiệu em là tên là văn đại à, năm nay 28 tuổi hiện đang à, làm công việc à, nhân viên kinh doanh ngoại hối ạ mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè đại À, ưu điểm của em thì uh, nhanh nhẹn và nhạy bén ừ. tại vì uh, ra bươn trái nhiều rồi nên là muốn làm một cái gì đó thì mình chỉ cần nhìn qua thì mình nói chung là mình tiếp thu sẽ nhanh hơn ừ. còn khuyết điểm là gì khuyết điểm thì em đôi khi hơi bị nóng tính ví dụ như mà khi có cãi lộn với đối phương nhưng mà không phải bạn nữ nha ừ. có nghĩa là tranh chấp một cái vấn đề gì đó thì mà nhà vô mình, luôn không đâu <laughs> mình mình có thể không kiềm chế được cảm xúc lúc đó thì lúc đó không kiềm chế nhào vô quýnh tao luôn chứ làm gì có thể là mình gay gắt hoặc nói lớn nhưng mà không phải là quýnh lộn cãi cãi lộn luôn hả <laughs> đúng rồi ồ cái này cũng hơi căng rồi nha cọc tính chút xíu quá nha dạ. rồi nhà gái ưu điểm của em là gì dạ, ưu điểm của em là mạnh mẽ em nấu ăn ngon ừ. em độc lập tài chính dạ. anh cũng nấu ăn ngon nữa bên kia nấu cũng ngon lắm rồi còn khuyết điểm khuyết điểm của em là cũng nóng tính giống bên kia không <laughs> không em em không nóng tính em buồn thì em đi nhậu mà vui thì em cũng nhậu cái gì mà bình thường mà không có chuyện gì làm á thì em cũng ờ, nhậu dạ không bình thường không chuyện gì làm ở nhà ngủ thôi chứ nhậu làm gì <laughs> mệt <laughs> sao đại nghe gái mà thích nhậu du nhậu buồn nhậu sao đại à tại vì bạn đó đúng gu của em trời ơi và nó bạn thích nhậu tại vì khi mà hai người nhậu với nhau thì sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn em cũng nhậu luôn hả đúng rồi đâu đúng. nhậu vô rồi xỉn quá rồi chia sẻ được gì đâu trời không tại vì khi mà ví dụ như mà hai người mà quan tâm đến nhau thì bình thường thì khi mà nhậu với nhau thì mình sẽ chia sẻ có nhiều chuyện để nói với nhau hơn trời đất ơi hai đứa đúng là thiệt đứa nào thích nhậu trơn đúng gu rồi hai này về chắc xỉn suốt luôn á dạ nhưng mà ờ, đấy là tật xấu thôi thì em cũng nói là ờ, em tự nhận em là một người luôn sống tử tế và có một trái tim lương thiện còn tất cả còn lại xấu hết trơn <laughs> nhưng mà nhậu nhiều quá không tốt sức khỏe thôi bạn đại đường tình trường của bạn thế nào à, em thì ờ, tình trường thì đã từng có hai mối tình rồi một mối tình là lúc đó là thời sinh viên năm hai mối tình thứ hai thì uh, cách đây khoảng 2 năm là cũng kéo dài được 2 năm á quen 2 năm lý do sao chia tay tại vì uh, bạn đó bắn về nước của bạn rồi xong rồi dịch không có quay lại đây được nên bạn là... đó người nước ngoài hả dạ bạn đó người Hàn Quốc ừ bạn về bạn ở luôn không có liên lạc luôn à vẫn có nói chuyện nhưng mà mình không thể yêu xa và bạn không quay lại Việt Nam nữa thì mình không thể nào tiếp tục nữa nên dạ. lâu lâu vẫn có nhắn tin hỏi thăm nói chuyện giống như người bạn coi như là là bao nhiêu chuyện cũ là chúng ta xếp lại được rồi đúng không đúng rồi rồi bây giờ là bắt muốn bắt đầu một cái mối quan hệ đúng không đúng rồi chị ừ vậy thì bây giờ hãy nghe cái tình trường của bạn nữ bên đây đi đã tình trường của mình như thế nào em em chỉ nhớ đúng mối tình gần nhất thôi tại vì 2017 ờ, em bị tai nạn giao thông em bị mất trí nhớ em bị tai nạn từ năm 2017 dạ. là kể từ đó là em không nhớ những cái gì mà trước 2017 không không không không cái cái trí nhớ của em nó mập mờ em bị mất trí nhớ hoàn toàn hai tuần đầu trong cái lúc mà em nằm viện ở một năm sau đó 2 tháng thì em mất trí nhớ tạm thời cái nhưng mà trí nhớ bây giờ em vẫn mập mờ lắm em chỉ nhớ đúng cái người gần đây nhất chia tay cách đây 3 năm rồi cái cuộc tình đó như thế nào mà em chia tay một cuộc tình vừa qua kèm theo lời hứa phôi phang <laughs> cái chuyện tụi em chia tay á nó lãng nhất là chị tụi em cãi nhau cái chuyện nhỏ xíu xíu à cái sau đó thì em mới cái bực cuối cùng em mới bảo là em kể ra hết em nói ra hết tất cả những gì mà trong một năm mấy qua em nhịn người ta đó em cố gắng để mà vun đắp cả hai á xong cái qua ngày hôm sau người ta bảo là người ta không ăn được đồ ăn ở việt nam nữa khí hậu ở việt nam nóng quá Bạn rồi mất quá dạ người đài loan làm việc tại tại cần thơ ờ. sau đó thì em nghe cái lý do là em hỏi là câu cuối muốn nói cái gì thôi đừng có lý do em không thích lý do thì bạn bảo là congratulations thì em không hiểu luôn ừ. các bạn mới kêu là break up thì em ok vậy là chia tay á chị trời đất ơi nhanh gọn lẹ vậy dạ, hả dạ đúng rồi chia tay tới giờ 3 năm luôn nói chung á là thôi ta về ta tắm mau ta đi đúng hai bạn ơi rồi bây giờ à, nhà gái cho tôi biết tiêu chí để tìm à, người yêu lý tưởng như thế nào em không cần một người hoàn hảo bởi vì em chỉ cần một người yêu thật tâm yêu em thì người đó sẽ làm những điều hoàn hảo dành cho em hay một câu nói rất hay em có phải là người hoàn hảo là hay là người thật tâm em chưa hoàn hảo Ừ. nhưng mà em thì là một người là theo người khác ờ, nhận định giống như là bạn bè hoặc đồng nghiệp họ nhận xét em là một người thật tâm ừ. bây giờ bạn trai ờ, tiêu chí chọn bạn gái của bạn trai là như thế nào em thì cũng giống như bạn nữ không có hình mẫu gì hết nhưng tại vì mình thực sự tới với nhau thì quen nhau thì quan trọng là có vì nhau để mà làm cho hai người hợp nhau hay không thôi ừ. còn nếu như mà tính cách mà hiện đại có xíu gì một đôi gì đó truyền thống thì càng tốt thật dạ. ra là tôi thấy bạn nữ là hơi cá tính đó nha cho nên là ờ, thì đúng rồi tại vì nếu như mà kiểu như có nét hiện đại đi ra ngoài có thể đi chơi có thể biết nhậu như thế thì cũng tốt mình qua mình chào hỏi nhau cái luôn, <laughs> thôi đứng đứng lên cho bà coi tướng cái đi ờ, đại hơi ốm ốm tướng này thấy giống tướng người mẫu à <laughs> ốm ốm giọng giọng cao mặc quần ống côn rồi rất là sai thật ra thì ờ, về ngoại hình là thấy ờ, cũng được rồi rồi rồi mà khỏe à đó đó cho nên là bây giờ bây giờ ví dụ như mà em ờ, cái người bạn gái của em mà hơi cá tính tại vì chị nhận xét là chị thấy bạn này là hơi cá tính đó có cái gì là nói thẳng liền tại chỗ và không cần lý do chỉ cần kết quả thôi thì nhắm chiều được không em thích kiểu cá tính như vậy em thích kiểu cá tính như vậy hiền, hiền quá thì trong cuộc sống nó sẽ quá ảm đạm bà mới thấy sao nhà trai ổn không tôi thấy là nhà trai ừ. này là ok nè ừ. ổn nè Nên, cái gì vậy à, cái này là bún chả hà nội bún chả chút đem tặng mới order hả không cái này là em làm em em em là dạ đúng rồi à, tại vì tại vì uh, ngày lúc trước thì em có kinh doanh một quán ăn à, hương vị của hà nội ừ. nhưng mà không thành công thì bây giờ vẫn có quán đó nhưng mà mở nhỏ lại kiểu như bán kiểu gia đình thôi thì à, vậy khoe với gái cho đây, biết đâu đây đây để tôi thử coi đem qua bển thử trước đi rồi gặp nhà trai sao <laughs> ủa đem qua bển cho nhà gái thử đi tao giới thiệu trước trời ơi tài lẻ là nấu ăn rồi này kia đó ăn thử bún chả hà nội đi nấu y Giờ như miền nam luôn mình phải thử trước để coi mình kiểm định à. cái thức ăn này coi là ừ. nó có hợp miệng kiểm hay không đi. chào nhà gái thử đi nhà trai tôi nấu đó cái này anh nấu hồi nào á nấu từ lúc 11 ừ, giờ quá <laughs> đã mới nấu đây đúng không mới nấu tại vì cái món này thực ra thì phải ăn nóng và có nước chấm đi kèm thì mới ngon nhưng mà thử tại miếng vì... thịt coi miếng miếng chả đó nêm nếm nó đậm đà hay không nêm nếm nó đậm đà hay không thịt có dai không ừ thịt heo nái mà nó nấu mềm vậy đó là đổ hầm ba ngày <laughs> em thấy thử thử đủ rồi ạ à. à. ngon rồi Trời, còn nhiều món nữa mà nó chưa mua đó <laughs> ủa sao gà nhà mà không bên vậy chưa nấu nó lộn dạ yên tâm món này ngon ha thôi vậy là chứng minh được là nhà trai tuy không hát hay nhưng mà nấu ngon dạ bây giờ là thêm một thử thách nữa là bạn nói bạn làm là bạn phải nói rõ bạn mua nguyên liệu như thế nào okay. trong đây nó gồm những nguyên liệu gì rồi bạn làm như thế nào mới kiểm chứng được là chính xác là bạn làm ok ok ok nói đi thịt ba rọi ừ, ba rọi à, hành tím ừ. tỏi hành hành tím bằm ừ. tỏi bằm ừ. bột ngọt à, đường rồi à, nước mắm xong rồi mình sẽ ờ, xay xay ra xay mình, ừ. hết đúng rồi trộn đều à, lại trộn, lên, trộn đều ra về lại xong rồi mình sẽ nắm tròn như vậy mà mình nướng nhưng mà nướng bằng ừ. than củi ừ đúng rồi nhưng mà than củi mới thơm đúng rồi than củi nó có mùi khói khói nó khét nó thơm được chưa chưa được hả tại vì mới đầu tiên á cái này em thấy đâu phải là thịt ba rọi đâu <laughs> theo em nghĩ thì là thịt gì thịt nạc dăm không biết tại vì anh mua thịt ba rọi mà vậy là cái bà bán thịt bà, bà bán, bán thịt, lộn bà bán lộn <laughs> tại vì á thịt này là mình mua của mối rồi ừ. hàng ngày họ sẽ giao cho mình hàng ngày họ sẽ xay sẵn cho mình và họ mang đến hôm mình nay thôi. bà lỡ giao thịt dâm rồi không sao thôi lỡ rồi bỏ qua đi bỏ qua đi ha bỏ khó qua. quá Người gái khó quá Người ta cá tính mà Người ta cái gì là phải ra cái đó Được rồi Nói chung nay tôi thấy nhà gái có cá tính ha Xinh dễ thương Cứ nói cái gì là hát cái đó thôi Vậy là vui rồi đó mai mốt về gây lộn hát. nhau là hát nha hát. mỗi lần gây lộn là hát gây lộn là hát còn bên kia hả mỗi lần gây lộn là đi ra cái bắt chảo lên xào xào xào xào rồi nghỉ gây vậy cho nó khỏe nha hai được tôi chịu nhà gái nha đó, xinh nhà gái xinh lắm bây giờ mình à, gặp người thân chút đi rồi cho hai bạn gặp mặt nào nhà gái đi với ai dạ em ở sài gòn có một mình thôi mấy năm nay lập nghiệp một mình và chỉ có một mình ở đây thôi ạ tôi thấy thương không đúng ra là Em phải hát bài Một mình của nhạc sĩ Thanh Tùng Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên Em biết sai sai rồi á Em đi Mưa một mình. nhớ gì thì thầm ngoài hiên Đêm nay tôi vẫn một mình nhớ ai Đêm nay tôi lại một mình Đó, nó vô liền chủ đề liền không? Okay. Hay quá, chú Linh hay quá Rồi, hôm nay mình đi với ai? À, dạ em cũng đi một mình Do nhớ Thôi thôi thôi thôi thôi thôi Không có thời gian cho đôi trẻ Trời ơi Thôi được rồi Hôm nay hai bạn một mình hết Để tôi lo được chưa thôi mở rau Nào Đây là không gian của các bạn Các bạn có thể thoải mái nói chuyện với nhau Cảm nhận về nhau Chào em <laughs> <laughs> vô vô vô vô <laughs> vô <laughs> cho em hỏi là anh có thích biển không tại vì em cũng giống như biển vậy đó ý là em nói là mình lòng mình rất rộng giống như biển hay là nét đẹp dạ giống không. như là em mặn em mặn thì hai bạn có có chuẩn bị quà dành tặng cho nhau không à em chỉ chuẩn bị đồ ăn thôi em có rồi em cảm, ơn em à, nhưng mà cái này có ý nghĩa gì không hai tay anh ôm xương rồng rất <laughs> đau dạ không cái này thật sự không phải như cái lời bài hát à. em tặng anh nếu mà em tặng một cái cây hoa thì nó sẽ héo tàn trong năm 10 ngày còn em tặng cây xương rồng này thì nó sống hoài luôn á giống như tình cảm của em sẽ sống hoài nếu mà anh còn giữ nó còn không em lấy lại à. <laughs> lần đầu tiên gần 30 năm chúng ta mới gặp nhau thì chúng ta cho nhau cảm xúc như thế nào đó hãy nói lên đi tại vì em cũng vào Sài Gòn đây kiểu như lập nghiệp một mình thì anh nghĩ là em cũng trải qua kiểu như cũng bươn trái cũng nhiều rồi nếu như mà em không ngại một người con trai mà cũng giống như em đang lập nghiệp thôi chưa gọi là chưa có gì gọi là có trong tay hết thì anh hứa là sẽ cùng em đi ở chặng đường cuối và sẽ ờ, làm cho em hạnh phúc giống như bao nhiêu người con gái khác cái gì mà hứa đi chặng đường cuối rồi chặng à, đường đầu chặng đường giữa <laughs> ai đi em đang suy nghĩ luôn nhưng mà hứa là uh, sẽ làm cho em hạnh phúc như bao người con gái khác là hai người bạn gái cũ anh hả uh, no no no có nghĩa là có nghĩa có nghĩa là ở trong cuộc sống này thì bao nhiêu bạn bao nhiêu người con gái cũng hưởng được giống như hạnh phúc mà những người khác thì cũng có hạnh phúc thì mình cũng làm sao nếu như mình hợp thì mình cũng hạnh phúc thôi chứ không phải là như hai người cũ tại vì bây giờ những người cũ rồi đó là quá khứ rồi làm sao mình có thể nói chuyện quá khứ được việc quá khứ của anh gần nhất á, là tại vì dịch nên người ta về bên đó không có không yêu tiếp được nhưng mà lỡ gì mà hết dịch thì người ta lại quay lại đây rồi làm sao <laughs> <laughs> lúc đó thì em phải làm thế nào tại vì kiểu như mình xác định lúc đó thì bây giờ bây giờ thì ví dụ như mình lớn rồi mình phải cần có kiểu như là mình suy nghĩ tới tương lai bây giờ ví dụ như bạn có quay lại thì mình cũng đâu có còn tình cảm mà huống chi bạn bạn cũng có người mới rồi thì mình làm sao mà có thể quay lại được và cái cái chuyện tình cảm mà đã gọi là mấy năm rồi mà không dành cho nhau nữa thì làm sao mà còn ấn tượng với nhau hay là còn tình cảm với nhau nó còn hình trong con à, còn hình trong điện thoại lấy không, ra coi liền lấy ra coi liền đi anh lấy ra coi liền <laughs> còn còn có cái này phải lấy ra coi liền lấy ra coi liền còn để hình trong điện thoại không hồi nãy nói với tôi á là hả tính đất số nhòa hết rồi à, trong không, đầu không. là trống rỗng rồi nên mới đi lên đây không có không có gì tại vì khi mà Coi em hình đại diện đó không không có không có hình không hình đại diện là bầu trời xanh ngắt <laughs> không có hình một bạn nữ nào luôn chứ không phải là coi hình rồi thôi được rồi coi tới đó được rồi coi nữa tôi nhiều cái không không chị phải coi mấy cái mà năm hai năm trước chứ no không có hình em tin anh em tin anh <laughs> rồi bây giờ à, mình nói quan điểm với hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi nếu như mà kết hôn thì em thích uh, sống chung hay là thích ở riêng sống đâu cũng được đó khang sống đâu cũng <laughs> sống chung thì ờ, mình phải cố gắng rất nhiều ừ. để hòa hợp cả ba ừ. còn ừ. sống riêng thì hòa hợp có một đương nhiên là thích sống riêng rồi <laughs> nhưng mà nhưng mà nếu mà ba mẹ muốn sống chung thì mình vẫn sống chung được nghĩa là cái muốn sống riêng nhiều hơn sống chung đúng không dạ đúng rồi ừ. dạ. đó nói rõ quan điểm của ờ, mình như đó. thế bây giờ thì à, em à, sẽ bước tới nắm tay bạn gái rồi mình nói những cái cảm nhận nãy giờ mình cuộc nói chuyện và mình cảm nhận gì về cái người đối diện như thế nào đó nào giao lưu cảm xúc chút xíu có gì đâu nào thì nếu như được em có thể cho nhau cơ hội để mình có thể ờ, tìm hiểu tiếp còn cái chuyện mà ví dụ như tính đến hôn nhân thì lúc đó mình còn còn phải xem vào hai bên như thế nào còn phải tìm hiểu như thế nào nữa sau cái chương trình này mình cho nhau cơ hội rồi thì đương nhiên là mình sẽ còn gặp nhau nhiều ví dụ như là đi xem phim đi ăn hoặc là đi nhậu hoặc là đi đâu đó thì lối <laughs> chưa biết chị <laughs> đi xem phim đi ăn thôi nha hoặc đi cà phê thôi nha ừ. <laughs> rồi trở về đi đâu đó em chóng mặt em sợ The Great Wave Toshiba Bây giờ các bạn để tay vào nút bấm và kiểm tra lại con tim của mình Phải thật sự nghiêm túc với nó Bởi vì trên hai chiếc ghế của các bạn ngồi đó Biết bao nhiêu người đã kết hôn, đã yêu Hãy thật sự bấm bằng cả trái tim của mình Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định một hai ba hết thời gian nào chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau hãy nắm tay nhau thật chặt nào từ nay về sau anh sẽ nắm tay em mời bạn nam mời bạn nữ Rồi hai bạn giới thiệu về nhau nói lớn lên cho bên kia nghe luôn nha Em tên là Lê Hữu Đạt Năm nay em 26 tuổi, hiện đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ Tiền Giang Em ờ, đến từ Tiền Em ờ, đang tính từ Cái Bè Tiền Giang và hiện em đang công tác em là kỹ thuật viên về nấm <laughs> rồi mời bạn nữ giới thiệu chào dạ, em chào chị Cát Tường em chào anh Nguyên Linh chào, chào em chơi chào ờ, tất cả các bạn có mặt trong trường quay hôm nay à, em tên là Lê Thị Văn An em 26 tuổi em là nhân viên nhà nước à, công tác tại ờ, khu quản lý giao thông đô thị số 3 thuộc sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng 26 luôn đồng chất đồng màu luôn nhưng mà người ở thành phố người ở tiền giang nha gần xịt có gì đâu nhà quê em ở bến tre ủa vậy hả đi ngang ạ à vậy là cùng đường về rồi rồi em đã trải qua mấy mối tình rồi an dạ em um, trải qua hai mối tình mà hai mối tình của em nó giống như có quy luật vậy đó anh cứ uh, hai năm rưỡi là chia tay thôi <laughs> mà lý do tại sao mình lại chia tay mối tình thứ nhất thì uh, anh đó anh hay lăng nhăng anh uh, nhắn tin cho em rồi nhắn tin cho cái người sau á à. thì uh, vô tình là hai đứa em phát hiện được rồi hai đứa gặp nhau thương lượng hai đứa là hai đứa con gái à hả dạ anh nói là, là hai đứa hẹn ảnh ra ngồi hỏi anh chọn ai vậy mới cao cờ chứ anh trốn luôn anh đâu chịu gặp đâu trốn luôn hả rồi mối thứ hai sao em mối thứ hai thì uh, trong lúc thất tình cô đơn à. cái uh, đi làm thì uh, hai người gặp nhau cái tâm sự à. tâm sự với cái yêu nhau luôn nhưng mà sau hai năm rưỡi thì sao chia tay luôn anh này thì ảnh uh, nặng gánh gia đình rồi lo cho mẹ lo cho em rồi lơ là với chuyện tình yêu quá nên là à. em lại quyết định ra đi thôi bây giờ nghe tới tình sử anh bên kia coi em với bạn cũng đồng cảm em cũng có hai mối tình và cũng tự tự với tình của bạn thôi thôi trời đất ơi coi chừng coi chừng bên kia nha từ từ bình tĩnh nãy giờ nghe giọng có thấy quen gì không con có quen không nha dạ không quen rồi nó mở màn lên nó trời ơi thì ra là em thì ra là anh mối tình cuối cùng cách đây cũng một năm mối tình đầu của em thì cũng ờ, quen nhau hai năm rưỡi rồi sau ờ, chia tay bạn kia nhỏ hơn em tuổi khi mà ra trường thì em ra trường trước em đi làm trước rồi cái môi trường thay đổi thì bạn kia cũng có qua lại với một anh khác rồi tới em phát hiện cũng tương tự như bạn đó vậy đó trời ơi người còn mối tình thứ hai đang thất tình vậy đó cái cũng gặp một cô gái cũng đang thất tình rồi, sẽ giống dữ trời hai người à, quen biết nhau trên mạng rồi à, qua lại rồi cũng quen nhau được đâu khoảng 8 tháng rồi chia tay luôn à, bây giờ cặp này nếu mà được là mình phải cưới nhau sớm sớm nha Cưới có để cái, cái, cái mức hai năm rưỡi nó nguy hiểm lắm à nó có hôn à gái có à, ưu điểm khuyết điểm gì nói cho bạn trai bên đây nghe coi à, em có khuyết điểm là hơi bị lạnh lùng khó gần ưu điểm thì chắc là hòa đồng với người thân thôi chọc mọi người vui vẻ này nọ à, mà chỉ thân thôi còn người lạ còn là người lạ lạnh lùng là tuyệt đối không tiếp xúc bạn trai thì sao mình có ưu khuyết điểm gì dạ ưu điểm của em là em hòa đồng em ờ, dễ tiếp chuyện lắm em biết nấu ăn còn ờ, tật xấu của em thì em hay nóng tính em hiền khô nóng tính gì dạ tại hiền hiền như thế chứ lâu lâu ghìm ghìm cũng bộc phát à <laughs> em thì cái gì cũng biết sơ sơ có cái u đồ em không biết rồi. ví dụ bữa nay lên đây mặc đồ lên đây là ai ủi có mấy chị trong biên tập viên ủi anh ủi cho em sáng chứ ai ủi trời ơi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè mẫu người đàn ông của gia đình cái đó anh làm được em ơi nhưng mà anh phải tập ủi đồ nha <laughs> sao vậy ủi cho em với đừng có em không biết ủi đồ luôn nha không em ủi được cái gì em cũng biết làm nhưng mà em làm không giỏi rồi bạn trai thì biết nhậu nhưng mà đừng có mê nhậu thích con gái nhưng mà đừng có mê gái chơi với bạn cũng đừng có mê bạn luôn ta thích ta mê rồi sao cái đẹp thì ai cũng thích nhưng mà đừng có chạy theo luôn rồi bỏ những cái ờ, hiện tại á ừ, kiểu đuổi mồi bắt bóng á à em thích ờ, bạn trai cười đẹp răng cười trắng đẹp. cười đẹp răng trắng coi ở bển cười ra coi răng đen thôi xuống luôn đi này không hút thuốc nữa nha em thì bị ờ, dính với thuốc mà không hút thuốc được rồi tốt chiều, chiều cao, cân nặng gì không cân nặng khoảng mét sáu mươi trở lên là được dư xăng rồi vậy bên đó có tiêu chuẩn gì em là cần người phụ nữ cá tính phải có ý kiến riêng tại vì nhiều lúc trong cuộc sống thì vợ chồng thường ấy trao đổi ý kiến mà hỏi vợ thì vợ nó thôi sao cũng được không thích vậy tôi gặp người đó mà cũng chết luôn <laughs> Nếu vợ có chính kiến nhưng mà vợ nói ý kiến ra có nghe hay không hay là nếu mà đúng thì ờ, nghe mình phải có suy nghĩ mình chọn lọc để chứ à, nói chung là tôn trọng ý kiến của vợ luôn đúng vậy rồi là được rồi vậy thôi ha vậy là qua coi nha dạ thích vậy thôi chào chị rồi bên đây em cao mét mấy em có mét sáu mấy à mấy sao nhìn thấy cao vậy <laughs> nó chơi chị với em tám ba trời ơi ông <laughs> này cũng vậy đứng lên coi được không chị rồi được cao giống như cao giống như cây tre miễu vậy năm luôn <laughs> được đợt này mà nếu được thì bao lâu tiến tới hôn nhân được phải có tìm hiểu khoảng một năm đến năm rưỡi có thể kết hôn được đúng rồi chứ đừng ừ. hai năm rưỡi nha dạ đúng rồi em nói nghe hai năm rưỡi cũng sợ mà giờ trước khi đi ở nhà ba mẹ có dặn dò gì không có có dặn nói dặn sao? là khi nào mà Dụ được á Thì đem về cho ba mẹ coi Dụ Ba mẹ nào mà dặn dụ Dụ cho ông thêm vô à Để em tự nguyện anh ơi đừng có dụ dỗ bây giờ sống là lập nghiệp ở đâu dạ. bây giờ lấy vợ lập nghiệp ở đâu ở mỹ tho rồi có xin việc gì ở mỹ tho cho cổ làm được không dạ được sao mạnh miệng vậy em suy nghĩ gì trơn vậy ừ, về ờ, mỹ tho lập nghiệp thì em vẫn tìm được chắc chắn quá ha nghe rõ rồi hả em ha em không thích điều gì ở người à, bạn gái em không thích là người con gái lừa dối chứ không, không giữ lời hứa định qua hỏi cô có lừa dối có không bên đây ta cũng bị lừa dối mà à, <laughs> chào dạ. em nếu mà anh ấy chịu thì à, khoảng bao lâu em có thể à, chấp nhận để anh ấy bước bước đến với em là yêu là cưới thôi anh wow yêu là cưới rồi đấy em có phải là mẫu người à, phụ nữ thích lãng mạn hay là không thích lãng mạn ờ em thích lãng mạn nhưng mà nó nằm trong một cái khuôn khổ nào đó thôi đừng có cái kiểu như là tạo mưa hay là nửa khuya mang quà tới là được rồi thưa người ta buồn ngủ muốn chết luôn mang quà chi đúng không đúng rồi à, cùng nhau đi biển lắm mặt trời mọc cùng này ví dụ vậy à cô không thức khuya mà cô chịu dậy sớm <laughs> được vừa vừa thôi anh đừng có quá là được đừng có quá là được đó nãy giờ em nghe cô nói rồi đó bây giờ mình hỏi thăm người thân trước hôm nay em có đi với ai không nè dạ em đi với ờ, chị gái em chào chị cát tường chào mọi người chào đạt chị không biết là chị nên chúc mừng em hay là chia buồn với em thì em nói là em cần một người ờ, bạn có chính kiến là dạ, em của chị là nó cãi tới luôn á chắc buồn quá nên là em nói em nóng tính á dạ em chị thì nó bướng với nó lì lắm em nóng tính quá em không kiềm chế được không có em cỡ cái rồi em suy nghĩ chị nếu mà mình sai thì mình cục đuôi mình ờ, xin lỗi <laughs> còn nếu mà mình đúng thì ờ, mình nói cho người ta hiểu mình cái nghe em nói vậy chị cũng yên tâm dạ. có kiềm chế <laughs> được rồi đạt đi với ai đạt dạ em có đi ờ, với ờ, anh em và chị đồng nghiệp với em dạ xin chào anh Nguyên Linh nè chị rồi chào bạn theo nhận xét của em thì em thấy bạn An cũng tương đối phù hợp với Đạt Đạt thì nói chung là hiền và cái tính của đạt thì cũng rất là thẳng thắn thì để có phần còn lại thì để cho đạt uh, tự tìm hiểu chị nghĩ uh, bạn này sẽ rất là hợp với đạt mà bạn này thì cá tính sống có lẽ là sẽ nội tâm nhìn rất là dịu dàng đầm thắm chị nghĩ là sẽ là mẫu người vợ lý tưởng wow. chị hy vọng là em uh, sẽ về đội của đạt <laughs> rồi cảm ơn chị ý kiến của người thân là thấy ủng hộ không rồi đó giờ ăn thua là hai người nữa thôi nha dạ. kiểu mà rồi kéo màn lên có hai phút để trò chuyện với nhau <laughs> thì làm sao anh hiền để em đeo kiến cho cái này. hả <laughs> em bị cận em không thấy được được không nhìn kỹ nha mặt đen cho nên thấy răng cũng trắng dạ có răng khểnh nữa chị không mà em ở ờ, bến tre mà em ở em? à em có um, một bài thơ em uh, sẽ đọc một bài thơ để tặng anh ha sáng nay tung tăng em ra đầu ngõ bắt xe đến với bạn muốn hẹn hò vì tuổi em nay đã không còn nhỏ Đến gặp anh mơ một hạnh phúc to Chị tường anh Linh như một chiến đò Chở những hoài bão của riêng nơi ta Nếu mai sau có về chung một nhà Kỷ niệm này giữ mãi không phôi pha Em hãy đăng Trai có hát bài tặng lại em gái đi Dạ em cũng xin hát tặng bạn à, nữ bài Từng ngày từng giờ dần dần trôi Con tim anh vẫn nhớ mong hoài Nhưng người làm con tim mình mong chờ Chính là em người mong nhớ nhá nụ cười ánh mắt và đôi môi giọng nó mát động viên mỗi khi em cười được không không <laughs> hát gì cũng không mở miệng luôn trời đạt vừa mới đọc bài gì vậy dạ đọc uh, bài gáp anh bài gáp dạ anh có cảm nhận gì về em dạ thấy ờ, em cũng dễ thương em cũng hay giận lắm nhưng mà em giận anh cứ năn nỉ chứ em giận mà anh im luôn là xong luôn ấy anh cũng ờ, chịu khó năn nỉ lắm mà em có mà anh chịu khó năn nỉ em có chịu khó trả lời không mà khi mà anh mà năn nỉ em cứ ngồi im im im im thì người ta có... trả lời người ta giận người ta đâu có trả lời ba bốn tin đầu gì đó nhưng mà nhắn tới cái tin thứ 10 thế nào cũng trả lời <laughs> hồi đó giờ chị cũng giống với em á mà chị chờ hoài không có ai trả nhắn tới thứ 10 hết nha em tới thứ ba bốn thôi là xuống được rồi nghe cưng tới thứ 10 là tới 40 tuổi giống chị luôn nha cưng nha với uh, khi mà anh giận mà em biết cách nhõng nhẽo với anh thì cỡ nóng cỡ nào ngàn độ đúng cũng còn về ba bảy độ anh yên tâm cái đó là bản năng của em rồi <laughs> em có Giao dạ, sai anh cũng đi, xin lỗi em đi <laughs> khi mà em giận thì anh nên xuất hiện trước mặt em còn em giận mà anh biến mất luôn á là không, không em càng mất. giận hơn không có biến mất đâu ví dụ như em giận mà em nhõng nhẽo á là không bao giờ biến mất đâu và tự nhiên có người đâu sát bên ôm ôm luôn à <laughs> rồi mỗi người một câu chúng ta sẽ kết thúc em có thể ờ, cho anh một khoảng thời gian để anh ờ, chứng minh là những điều anh nói tại đây là sự thật và anh có thể làm cho em được hạnh phúc à, em hy vọng là sau hôm nay thì ờ, những điều tốt đẹp hơn sẽ tới với em và anh anh em một quéo không <laughs> Trời ơi, con móc méo nó dễ thương ghê chưa? Dễ thương con móc méo lại cho móc sao? Ơi. Móc méo sao? Chứ dễ thương quá, để nguyên, để nguyên Hay rồi nha, cái vụ này hay á Này có hai người làm chứng đó nha dạ. Rồi, cảm ơn, hết thời gian rồi ta sẽ làm thủ tục thôi Tôi thấy tình hình nó khả quan lắm rồi 3 2 1 Hết thời gian Một câu chuyện tình mà chúng tôi nghĩ rằng một cái kết quá đẹp Hôn một nụ hôn đầu tiên để nhớ ngày gặp mặt Đạt Không được không em? Mời bạn nữ ra sân khấu đội Quảng Nam Rồi ngồi đi bạn Dạ Rồi Rồi mời bạn gái giới thiệu đi em Dạ anh chào chị Tường, em chào anh Linh, chào tất cả khán giả Em tên là Đinh Thị Lan Anh, năm nay em 27 tuổi quê em ở Bến Tre Hiện tại thì em đang làm giao dịch viên cho công ty dịch vụ viễn thông tại Cần Thơ ạ ở cần thơ làm việc bữa nay lên sài gòn dạ em lên hồi nào dạ em lên hồi 4 giờ sáng 4 giờ sáng rồi tội nghiệp không hy vọng hôm nay em sẽ được đi coi phim với bạn trai bên kia em cũng mong giống chị tường nói rồi mời bạn trai giới thiệu Dạ, em xin uh, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường Em tên là Thanh Nhàn, em năm nay 29 tuổi Em uh, hiện sinh sống và làm việc tại uh, Cần Thơ Ủa? <laughs> trung hợp, trung hợp Dạ, Cần anh Ủa, em lên hồi nào? dạ em lên đây lúc 4 giờ sáng chị ủa ờ, có chừng đi có nào đi chung xe không em đi xe gì dạ em dạ. đi phương trang chị dạ, ủa anh dạ em cũng đi phương trang hả trời chuyến xe tình duyên hay quá quý vị thấy không đây phải nói là một trong những cái duyên đầu tiên hai bạn làm việc Cần Thơ nhưng hai bạn không gặp nhau và với chương trình bạn quen họ hai bạn đi chung một chuyến xe chung một giờ và chung một Cần Thơ bây giờ em gái giới thiệu về mình đi ha à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè em cảm giác là mình à, biết nghĩ cho người khác biết đặt mình vào vị trí người khác về việc nhà thì em làm cũng tốt và nấu ăn được rồi điểm yếu của mình là gì em thấy có nhiều bạn nữ nói chuyện nhỏ nhàng nhẹ nhàng dịu dàng từ tốn thì mỹ em thì không được như vậy em nói chuyện nhanh có vẻ như là không được tự tính lắm ừ, không chị thấy giọng em rất là hay mỗi khi mà em run em nói lại nhanh hơn run là nói nhanh <laughs> dạ, hơn dạ đúng rồi rồi không sao rất là dạ. dễ thương mời bạn trai giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình dạ sở trường của em là thể thao môn nào em chơi cũng được á chị em à, thì à, biết nấu ăn sơ sơ chắc dạ. luộc trứng với lại là là là trứng chiên là sở trường của em chị khuyết điểm của bạn là gì dạ khuyết điểm em có thể là em à, hơi nóng tính bọn anh nóng tính như vậy thì anh giải quyết như thế nào anh ví dụ như hai người quen nhau hoặc là cãi nhau thì anh sẽ có gì đó anh sẽ nói hết anh sẽ nói nói nói nói khi nào mà mình hết nóng thì thôi rồi rồi nó nói tới sáng luôn á em ơi em gái tư vấn thử cho em trai làm cái nào kìm cái nóng đó giống như tư vấn khách hàng vậy đó à, đối với em thì mỗi lần mà mình nóng thì em cũng kìm lại trước nếu như mà mình thấy à mình đặt cái vị trí người đó mà mình thấy là người ta được quyền nóng như vậy thì thôi mình thấy là mình bớt bớt rồi họ ta dịu xuống rồi mình hãy nói chuyện được không bạn trai cái này anh phải cần em tư vấn nhiều mới được ạ à. <laughs> dạ phải tư vấn thường xuyên ở cần thơ ở đâu à em ở cần thơ ở chỗ nào vậy em à? à dạ em ở ờ, quận ninh kiều anh nha à quận ninh kiều anh quận bình thủy em à dạ gần không Chắc, dạ gần chị cách nhau khoảng 10 ờ, cây rồi tình trường tình trường của em ngắn xíu à chị tại vì em chưa có mối tình chính thức nào hết á hả em 27 hả dạ em mà 27. chưa có mối tình chưa có mối tình chính thức nào hết hả dạ, dạ, dạ. bạn trai bên đó là sao dạ em à, thì à, trải qua hai mối tình chị mối tình thứ nhất thì à, quen nhau được bốn năm rưỡi bốn năm rưỡi dạ sao chia tay dạ tại vì à, lúc đó bạn gái hiểu lầm em là lăng nhăng gì đó quen người khác gì đó cho nên có lăng là... nhăng thiệt không dạ không chị tại à, lần đó là cũng tình cờ đi chơi chung với nhóm bạn làm chung công em rồi à, chụp hình chung rồi ngồi gần cái bạn gái hiểu lầm tại bạn gái ghen á chị ngồi gần có làm gì mà bạn nghi dạ không anh chỉ ngồi gần nhau nè cái em để tay sau lưng trời ơi <laughs> cái bạn gái nhìn qua thấy mất cái tay á hả dạ mất cái tay tưởng đâu em ôm trời ơi, mà tự nhiên mắc mới gì ngồi mà cái tay phải để ra sau lưng dạ tại đông quá chị phải ngồi chen chen với mới chụp hình hết được mấy ông đàn ông rút kinh nghiệm nha ngồi đâu mà chụp hình phải để hai cái tay ghê còn không ấy không có chỗ để tay thì người ta giơ hai tay lên trời đi giống như ừ. đầu hàng vậy đó ờ. tự nhiên giơ hai tay sau lưng mất tiêu cái tay người ta nghi làm chuyện bậy bạ là đúng mối rồi tình thứ hai sao dạ mối tình thứ hai thì à, cũng quen được uh, gần 2 năm ồ vậy là gần cũng lâu năm quen sao chia tay dạ. tại à, cũng do mâu thuẫn nhiều công việc á chị có để cái tay không dạ không ơi mối tình dài dài không ha dạ thôi được rồi bây giờ bạn nữ là chưa có mối tình nào hết nè dạ. thì bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào cao khoảng mét sáu lần trở lên người có thì có dạ người có da có thịt chút xíu có luôn có luôn rồi đặc biệt em em hay bị à, đứng hình trước cái nụ cười đẹp quá chị tần ví dụ ví dụ như ai, ai cười chói sáng thôi em em em thích uh, nụ cười của anh Kiến huy với lại uh, anh nương quốc thịnh đó chị à, chói sáng luôn á hả trời cười cái bị đứng hình luôn đứng hình luôn <laughs> bên đây nụ cười kiến vàng lắm á đúng <laughs> rồi rồi có tiêu chuẩn gì nữa không ngoài ngoài cái đó ra về tính tình thì uh, trưởng thành đừng có trẻ con quá dạ, tôn trọng người lớn và tôn trọng cả gia đình vợ và bên mình luôn ừ. dạ cái đó em yên tâm anh làm được dạ giờ anh ngồi đó cái gì mà anh không làm được người bạn gái em tìm là như thế nào nè khoảng à, một m năm tám cộng trừ năm trăm được chị <laughs> có nụ cười tươi với lại có găng sáng chói luôn càng hả? tốt chị có đồng tiền giống chị các từ thì càng tốt em không có đồng tiền rồi <laughs> em có tiền được rồi nói năng thì à, dịu dàng đừng có nói chuyện nhanh quá trời <laughs> sao em nói đúng còn mấy cái khuyết điểm người ta bên đây không vậy dạ, hả dạ vậy tại nhiều khi nói nhanh quá em nghe em à, tiếp thu không kịp vậy có điểm gì em không thích ở người bạn gái đừng có chơi bời quá trời đất ơi nhậu nhẹt gái làm gì chơi bời không biết chị bây giờ gái bây giờ à, cũng nhiều trường hợp lắm chị với lại đừng ăn mặc hở hang quá hở hang tí cho nó đẹp chứ dạ chút đỉnh được anh nhưng mà đừng có mặc kiểu mà thiếu giải anh thiếu là cỡ nào dạ ví dụ như cỡ này cỡ này <laughs> rồi bây giờ em ở với quê là em ở chung với ai ba mẹ hả dạ chung với ba mẹ rồi có làm dâu không dạ chắc có chị tại gia đình em có mình em là con trai muốn sinh mấy đứa con dạ mẹ em nói là bốn đứa nhưng mà em nói là vợ không biết nuôi nổi không ai đẻ <laughs> vợ đẻ vợ đẻ mẹ đòi tới bốn đứa tại, tại mẹ nói cháu đông thì à, càng tốt nhưng mà em thấy chắc khoảng hai đứa là được rồi chị rồi để chị hỏi các bạn này chịu đẻ bốn đứa không nha đẻ mấy đứa em em nghĩ là hai là đủ rồi chị hai là dạ đủ để ha. mình có đủ cái điều kiện để chăm sóc và nuôi dạy tốt hơn dạ. đến quan xem coi bạn gái 27 tuổi mà chưa có người yêu. lấy cái thước không? Qua đo gì nè, đo dạ. gì vậy nè. Dạ. Sao trên dưới hỏi ờ. 27 tuổi dạ. mà chưa có người yêu. Dạ. Có nắm tay người trai chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Có ai hôn em chưa? <laughs> chưa nắm tay không có đâu. Có nằm mơ bao giờ nằm mơ mình thấy mình hôn ai chưa? <laughs> dạ không chưa có anh không có luôn hả dạ. em em coi phim rồi đó rồi à. em thấy người ta hôn nhau trong người em cảm thấy sao quay đi quay đi thí dụ có người khác em mới quay đi chứ nếu có một mình em à tôi cho nhanh tôi cho nhanh trời kỳ vậy dễ thương quá hy vọng rằng hoàng tử sẽ đến với em ngày hôm nay nụ hôn nó sẽ lông trời lỡ đất được, dễ thương Cái dễ thương đó, làm người ta rung người ta rung là người ta nói nhanh bây giờ rung rồi đó bắt đầu rung, rung rồi đó rồi hôm nay mình có đi với ờ, người thân không à, dạ bữa nay em đi với ờ, hai chị của em chị hai chị tư và nguyên ừ, động của em luôn trời ơi có cả động luôn hả dạ đó chị hai đó ha em dạ, xin chị chào hai. Ờ, anh Nguyên Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả chị thấy hai đứa được chị mong hai đứa cùng nhau tìm hiểu dạ ừ. cảm ơn chị sao chị để cho em hút nó chưa bao giờ được nắm tay chứ vậy nó ờ, hồi nhỏ lớn nó đi học mình nó ra làm cho nên nó nhút nhát về bên đó dữ lắm anh <laughs> hai bảy tuổi không có nắm tay vậy chứ chị tư thấy sao chị tư có muốn em gái mình lấy chồng không dạ muốn nói gì chị hai chị tư đi dạ thì ờ, nói chung là về chuyện ờ, tình cảm thì uh, em em xác định em quen là em phải chân thành và phải chung thủy phải biết chăm lo cho bạn gái phải à, là chỗ dựa vững chắc cho bạn gái nên chị yên tâm ạ dạ, à. chị cảm ơn đi Được với ai dạ em đi với mẹ em ạ ồ có mẹ à, nãy giờ mẹ. chào mẹ cô kêu, kêu đẻ bốn đứa đấy ha xin chào quyền linh và các tường lâu lắm rồi nhìn trên màn hình nay mới diễn kiến chào quý khán giả thì là bác cũng chào con dạ con chào con à, hôm nay bác đi đây thì cũng <clears throat> đến đây thì cũng là các cái duyên cũng của hai đứa những lời con nói ra nãy giờ thì bác nhận xét là đúng như ý tưởng của con mình giờ bác nói đi giờ muốn ờ, muốn dâu đẻ mấy đứa nói luôn đi <laughs> hồi xưa á thì cái nguyện vọng của mình thì bốn ba gái một trai là nhà một trai đó là thứ ba dạ. rồi còn bây giờ thì thấy ăn học quá thì đòi hỏi cao quá à. thôi tùy hai đứa đi mình già rồi mình hết cơ kinh tế rồi <laughs> chỉ là ca sức giữ cháu nội thôi dạ ồ có giữ cháu nội giùm thấy không bây giờ dạ, cảm ơn cô kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt coi có mình đi chung chuyến xe ngồi kế bên không thấy mặt quen quen hồi sáng là lên xe mới 4 giờ sáng dạ. chưa thấy rõ anh có món quà muốn tặng em cho anh hỏi em chút xíu ha à, theo em thì à, về quan niệm hôn nhân và gia đình đó em suy nghĩ như sao em thì em rất coi trọng tình cảm à, em nghiêm túc trong tình cảm lắm một khi mà đã xác định mà tiến tới rồi thì em không có không có mỏng giống như là bắt cá hai ba tay hỏi coi bên đó có ghen không ghen để cái tay <laughs> em có ghen không em em nghĩ chắc là em có ghen đó à, không nhưng mà ghen mà em ghen ở mức độ nào em thì em ghen theo kiểu lý trí dạ hả dạ ví dụ là như... mình không có làm ầm ầm mình phải hỏi riêng để con có sự thích đó có hợp lý hay không hỏi vụ thí dụ để cái tay đó là giống giống như cái trường hợp không anh nói hồi nãy á rồi nhớ như theo em là em sẽ làm như thế nào à, nếu mà anh giải thích á nhưng mà hợp lý hoặc là một lần thì không sao còn mà nếu cái trường hợp cứ tá lại và một cái người đó mà cứ để ta như vậy thì em em sẽ nghĩ là sẽ không tin tưởng là anh nói là chụp hình chung với nhiều bạn thì em có thể hỏi những bạn của anh à đúng rồi dạ cười coi cười lên tươi cười lên cười lớn lên thôi có nắng gì cười không? <laughs> cười cười cười cười lên xem em chú ý nha cười lên nào để em đeo kiến vô anh rồi đeo cho nó kỹ bởi nụ cười hết sức quan trọng của ấy cười hai ba <laughs> họ nắng cho em dạ cũng cũng hơi sáng sáng được không được không dạ được mà em em cũng cảm giác nụ cười bạn gái sao dạ thấy bạn gái cũng à, dễ thương nụ cười cũng tươi rồi bây giờ bạn trai hãy đứng lên tiến về phía cô gái ấy và hát một bài hát nào đó để chinh phục trái tim cô gái ấy đứng kế bên nhìn thẳng vào mắt đối phương có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau Có lẽ ông trời muốn ta phải yêu mến nhau nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm Em chỉ còn một cánh em phải bằng lòng yêu anh Cả trái đất này không ai hiểu em bằng anh Cả thế giới này không ai yêu em bằng anh Hãy cho cơ hội để anh được chăm sóc em Được ôm lấy em từng đêm Hay quá Nắm y nguyên, nắm y nguyên Nắm y nguyên bạn ấy chưa nắm tay với ai lần nào cả có chừng cái nắm tay đầu tiên trong cuộc đời đấy nha em anh đó thì um... nhìn thẳng cô mắt quá đừng gì đâu cả nói chung cái tính cách của anh á thì cũng giống như món quà anh tặng em cũng là một cây xương rồng tuy bề ngoài á thì nó cô càng vậy nhưng nó có một sức sống mạnh liệt à, anh á thì à, <laughs> không có gì ngoài à, một bộ vai và một trái tim ấm có thể <laughs> che chở cho em sau này gung dạ. không gung không gung hết hết gung rồi quan trọng là bên đây có gung không nè nắm tay đừng có buông sao buông nói thiệt là em cũng rất là thích ờ, xương rộng nắm chặt vô nắm chặt thế dạ. này đừng có dạ. nắm chặt vô em cảm giác run có run đúng không dạ đúng rồi thấy nắm tay sao dạ tay ông sướng không <laughs> dạ có có sao ừ. dạ nói chuyện hay ông qua tay em à <laughs> nhưng mà có gì dạ có sướng <laughs> thôi được rồi vậy có sướng là được rồi bạn gái chưa bao giờ có cái nắm tay và bây giờ đã có rồi còn quan trọng nụ hôn có xuất hiện trên sân khấu này không một hai ba hết thời gian rất nhanh lẹ à, nắm tay chặt vào bây giờ chúng ta đã đồng ý hẹn hò rồi nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của cô gái phải xin phép chị xin phép chị dạ, phải xin phép chị uh, cho em hôn em gái nói đâu chị hai chị tư dạ. xin phép chị hai chị tư cho em được hôn em gái <laughs> nào em hôn tay đi không được tình yêu người ta chưa hôn lần nào nó bằng tay ra từ từ bình tĩnh từ từ đừng có vội đây anh nhắc em nhé dạ. chưa ai hôn cô ấy lần nào mà cô ấy chưa bao giờ cảm nhận cái nụ hôn đầu tiên thành ra nụ hôn này rất quan trọng làm sao cho nó đâm tùy bạn đấy bình tĩnh từ từ để nguyên để nguyên đi nguyên nửa mạnh vô sát vô luôn rung má rung rung anh vậy rung má đàng hoàng lại rung quá đồng hồ quan trọng lắm nắm tay lại nào hùng lâu ngày má đàng hoàng nha hùng sâu đàng hoàng bắt đầu để im được không sẽ được